Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với ca bóng đá à, Ngày hôm nay ca cũng đã lên cho anh em hai trận đấu vào dạng sáng ngày mai Trận đấu giữa Đức và Costa Rica cũng như trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản Cả hai trận đấu này đều là một trận à, đấu rất quan trọng Đặc biệt là đối với à, Đức, Costa Rica và Nhật Bản Còn với à, đội bóng Tây Ban Nha à, Tây Ban Nha là đội bóng có cửa đi tiếp cao nhất trong tất cả bốn đội trong cái bảng đấu này điểm qua một chút về bảng đấu này để anh em chúng ta có thể tìm hiểu cũng như là theo dõi kèo một cách sát sao hơn ở cái bảng đấu ở bảng E. À, Tây Ban Nha hiện tại đang có 4 điểm, Nhật Bản và Costa Rica đều bằng điểm nhau với 3 điểm và Đức là đội bóng xếp cuối cùng với một điểm. Tuy nhiên thì cơ hội vẫn đang được chia đều cho tất cả các đội bóng ở trong cái bảng đấu này à, chỉ có Tây Ban Nha là đội bóng à, là sáng cửa nhất à, trong buổi tối ngày hôm nay khi mà tính về hiệu số họ là đội bóng dương cao nhất cũng như là đang đội bóng xếp đầu và là có điểm số cao nhất và đặc biệt rằng là dạng sáng ngày mai trận đấu này sẽ rất quan trọng đối với Đức à, đây là một trận đấu quyết định để xem Đức có phải là đội bóng giành quyền đi tiếp hay không khi mà Nhật Bản sẽ là một cuộc đối đầu rất khó khăn trước uh, Tây Ban Nha à, nếu họ hòa được Tây Ban Nha ở trong trận đấu vào dạng sáng ngày mai thì Đức sẽ là đội bóng phải ghi thật nhiều bàn thắng ít nhất à, Đức phải ghi cách biệt 3 bàn trước Costa Rica ít nhất là 3 bàn trước Costa Rica anh em nhé à, ờ, thì mới có thể vượt qua Nhật Bản so về mặt hiệu số hiện tại thì hiệu số của Nhật Bản là không và Đức là âm 1 vì vậy nên là Đức họ cần phải có cách biệt 3 bàn trước Costa Rica để có một uh, hiệu số tốt vượt qua Nhật Bản để xếp thứ hai ở bảng đấu này. Rồi, quay trở lại với vấn đề của chúng ta. Trận đấu mình sẽ làm cho anh em đấy là những trận đấu vào ngày mai. À, trận đấu thuộc bảng H, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Ghana, Uruguay nhìn một chút về bảng H nào hiện tại Bồ Đào Nha là đội bóng chắc chắn sẽ là đội bóng có suất dự vào uh, vòng uh, loại trực tiếp của World Cup năm nay rồi khi mà họ sau hai trận đấu họ có 6 điểm còn Ghana 3 điểm uh, Hàn Quốc 1 điểm và Uruguay 1 điểm cả ba đội bóng này đều có cơ hội đi tiếp anh em nhé Ghana họ sẽ gặp Uruguay đối đầu trực tiếp và chắc chắn rồi Uruguay bắt buộc phải thắng Ghana để uh, có thể lấy được tấm vé còn lại đi tiếp ở trong uh, cái bảng đấu này. Còn với Bồ Đào Nha, thực sự mà nói Bồ Đào Nha họ ờ, thua cũng được. Thua cũng được anh em nhá. Bồ Đào Nha trận đấu này họ thua Hàn Quốc cũng được thì họ vẫn là đội bóng uh, có quyền đi tiếp và đặc biệt rằng là Bồ Đào Nha chỉ cần uh, thua Hoàng Hàn Quốc khoảng tầm 1-0 thôi thì họ vẫn có cái hiệu số khá là tốt trước Ghana. Hana hiện tại đang là hiệu số là không đó. thì điểm qua một chút về à, trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha nào hiện tại kèo chấp đang là 0.75 tài là 2.5 hiệp 1 là 0.25 và tài 1 à, ờ, với một trận đấu như thế này một trận đấu thủ tục đối với Bồ Đào Nha anh em nhá một trận đấu thủ tục đối với Bồ Đào Nha thì mình nghĩ rằng là sẽ rất ít để có bàn thắng xảy ra trong một trận đấu như thế này đó vì vậy là mình sẽ ưu tiên đó là đi hai cái xỉu ở hiệp 1 cũng như là toàn trận ở trong trận đấu này à, kèo chấp thì chúng ta không thể nói trước được điều gì cả à, có thể là Bồ Đào Nha sẽ thắng Hàn Quốc 1-0 cũng nên và có thể là Hàn Quốc họ sẽ chỉ cầm hòa được với Bồ Đào Nha thôi và hai kèo sáng nhất mà mình nghĩ là có thể chơi trong cái trận đấu này ngay từ đầu đó là hai cái xỉu 2.5 cũng như là xỉu 1 ở hiệp 1 và cả trận trong trận đấu này anh em nhé vì bộ đội Nha mình nghĩ rằng là trong cái trận đấu này họ sẽ chơi với đội hình uh, dự bị thôi sẽ chơi với đội hình phụ có thể là huấn luyện viên uh, Santos sẽ test những uh, vị trí còn lại và đặc biệt rằng là sẽ tìm được uh, những cái trung phong có thể uh, san sẻ Ờ, cái gánh nặng ghi bàn cũng như là uh, có thể là thay thế được Ronaldo ở trong thời điểm uh, trong tương lai cũng như là thời điểm hiện tại anh em đó thì đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em đi từ đầu còn tất nhiên rồi uh, anh em nào đồng máu thì anh em có thể theo mình còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đi ngược lại nhá còn mình sẽ uh, anh em nào mà muốn cùng mình đồng hành cũng như là cũng